Gì rồi ai? Sắp bê 진짜 내 <laughs> 공. <laughs> 먹지 마세요 BTV Xin chào các bạn Hôm nay mình đã đi casting nhưng mà có lệch chật rồi Bây giờ đi shopping Mua sắm 으 가짜 뭐야 왜 이렇게 뒤집었었어 널라 만두? 진짜 웃겨 범주 전주 đi băm băm băm và băm băm Dạ 50% đến khi nào vậy? Ờ, hình như là tới rồi Hết tháng này luôn Ok đi đi rồi hết rồi cái nào Ờ, nói chung là thích đôi này nhưng mà không phải kiểu của em Thế hả? 존리 cho sao? anh 아니 sao? Ủa? Bây giờ 50% hả? Dạ Bao nhiêu vậy? Không, cái này giảm 30 thôi Ờ cũng rẻ mà Còn 2 triệu 600 ngàn 지금세로 비싸 진짜 비싸네 어, 이흰 색깔 이쁘다 어, 이것도 이쁘다 36, 37 Sai là 36, 37 많이 마. Dạ Giá bao nhiêu một đôi? 야요? 야는 원래 가격이 얼마예요? 빵점 찐무. 그러면은 세일하면은 할인 받으면 원점 무모일랑 rẻ quá Rẻ quá A싸 Thực sắp mua ba đôi giày rồi Ờ, 나는 진짜 Thực sự ở Hàn Quốc có Black Friday không có lớn, không có giảm giá như đây Vậy mình cảm thấy cảm thấy rất là tốt nhưng mà đặc biệt không tham giải và lại không mua nhưng mà đi mua sắm tiếp Ờ, rất là thích lần sau Black Friday mình sẽ chuẩn bị tất cả để mua muốn mua gì muốn brand gì và đến nữa 그렇죠? 신났어 30분째 신고 있어요 막 들더이야에 좀 밤을 풋 혼자서 이렇게 다 신났어요 뭐 사... Black Friday ở Hàn Quốc không có giảm giá nhiều đâu 10, 20, 30 phần trăm 50 thì mỗi người mua tất cả mình phải chạy rất là nhanh nhưng mà mình không giỏi chạy đâu 저도 그 업로딩 그거 할까요? 그래요 <laughs> 됐거니 아 빨간색 빨간색 예 너무 짧아 스트릿 패션 이쁜데 이쁘다 이거 이쁘다 씨 프리 사이즈 건대빵이에요 예쁘다 비싸 hôm nay vì không có mua gì hết Dạ, mua cái gì rồi á? Mua ba đôi giày Ba đôi giày 스페르 간가? 네 네, 얼마예요? 1 triệu 235 ngàn ba đôi giày mà một triệu 235 chúc mừng nha Yeah, cảm ơn chị 돈 쓴 거 축하해 하하하하. 갑시다. các bạn ơi được tăng sớm quá thực 너무 신나서 à sắp chết rồi đôi bụng mà đức không chịu ăn nó quá quá sầm tiếp tục trời ơi gì rồi ai 진짜 đôi bụng 어디 갈까? 사람이 많아 이래 이래 요 뭐하지 너? 또 뭐하지 너? em mua chi 아 진짜 쇼핑 잘하네 어 여기도 있다 우와 우와 지않아 어? 세일 안 해요? 뭐야 <laughs> 아까 거기 거기로 다시 가야겠네 즐가 이거 어때? 어 이거 괜찮다 되게 기... 근데 맨날 안 써서 개모할라 컴스용 정말 특히 은하이너 얼굴에 좀 작은 것 같은데? 난 좀 컸으면 좋겠다 알이 이거 넣었면 웃기겠다 헝갑빵 무아 쌈썸 롤 uh, thì hôm nay mình và chị Tam Vi đã mua sắm rất là nhiều ở cái ngày uh, Black Friday Đức mua sắm thôi chỉ mình Đức mua sắm thôi thì uh, sau này nếu như mà các bạn có cái gì đó mà muốn chị Thanh Bi mua thì các bạn hãy comment tích cực vào và giống như là giới thiệu cho chị Thanh Bi biết để mà có thể mua thật là nhiều đồ mà vừa rẻ vừa đẹp ở tại Việt Nam nha Anh nha Anh nha, cảm ơn nhiều Nhớ bấm subscribe, like và chung nữa